rất hài lòng về sản phẩm dạ. phải nói là tuyệt phẩm phải nói là nó là tuyệt phẩm đấy chứ không phải là không phải chó mình nuôi ra mình khen nhưng mà là một cái nhìn nhận chung đây là được nâu hôm nay về ờ, với chủ đấy nó đứng đứng đứng đúng khung để cho nhìn luôn Đấy cứ bảo là quay video để để cho nhìn cái màu mảng của con chó Quay video ban ngày nhưng mà đúng đến hôm nay cún về với chủ thì mới quay được video Mới quay được video ở ngoài trời Chứ bình thường quay video ban ngày thì cũng là video ở trong nhà thôi Nó không có có có đủ sáng như là ở ngoài trời được Đây ngoài trời dưới bóng râm nha Ngoài cái nắng nha Đấy Nhìn màu mảng của nó nhìn trông nó, nó cháy luôn Cháy khét nào bắt đầu phá đấy đã bắt đầu phá đấy đồ vút đấy nhìn khung chân trước chân sau lưng bụng à nói là, là đàn này là cái khung của nó mình phải với mình đánh giá là nó là hoàn hảo Ê, có gì ai dọa gì mà né à né này né né thế nào chứ này né này ra đây chơi né sợ hãi làm sao thể hiện làm sao chứ này lại né lại khi ra đây chơi thì có phải né sợ đâu ừ. né đoàn à ừ. ờ, ôm nó đi ôm nó để anh quay xem là đứng ở hướng nào để cho nó có sáng đây nhỉ để anh từ bên trong anh quay ờ, từ bên ngoài anh quay ra xem nào đấy cứ tháo dây nó đi tháo dây nó để ôm nó ra đây xem nào út sờ xe tải đi qua đấy nhìn mặt đây để nhìn mặt xem nào ờ, ờ, có cái gì ném phát lấy cái lá cây cứ giữ yên á, đồ nhử đây đây là đồ nhử hey ừ. Hey. Chưa nhỉ Hơi nâng ngực Hơi nâng ngực để để nhìn thấy cái mặt của nó ấy cứ bế ngực, bế ngực lên Bế lên thế Ok Đây ê sao Phải nói là tuyệt phẩm phải nói là nó là tuyệt phẩm đấy chứ không phải không phải chó mình nuôi ra mình khen nhưng mà một cái nhìn nhận chung chứ cái này không phải là là là là, là, là ờ, mẹ hát con khen hay đâu nhá à, mẹ okay. cái này nó không phải mẹ hát con khen hay đâu lấy dây nhấc dây nhấc dây để để để kia dây đằng kia lấy lấy lấy lấy dây kia móc vào kéo cho đứng đấy đây này Nhìn ra đây này Đúng theo hướng sáng này Nhìn cái màu lông của nó nhìn trông khiếp luôn Sợ luôn đấy Khiếp Em tháo luôn cái đầu dây ra cầm đầu dây Đi lại ra nó có đi đeo Này Không đi Hey thanh niên ra đây nào ấy được nằm thế hóng được Ê, ê, ê. cứ giữ dây cao thôi kệ nó cứ giữ dây cao kệ nó chưa có dây, chưa đi dây bao giờ mình kéo dây thì nó lại sẽ kéo rụt lại ấy nhìn cái khung của nó để cho nhìn cái khung của nó rồi đấy thanh niên này là tương lai thanh niên này tương lai là sẽ như con uh, về sau nó sẽ giống như con uh, nano nhưng mà chắc có lẽ sẽ tốt hơn con nano đó con này trước hả đấy ừ xe nào xe nào uh, ờ, xe nào là, là là chủ à, ngắm chó ở khắp mọi nơi rồi bắt con này có nhận xét gì về con này có nhận xét gì về thanh niên này ở thời điểm hiện tại quá chất lượng quá chất lượng à <laughs> Vậy là uh, xứng đáng công sức chờ đợi đúng không vâng. và cái quan trọng ấy nó là còn phải đúng thời điểm nữa vâng. chứ còn chờ đợi không phải là cứ chờ đợi là được không phải cứ chờ đợi là được duyên đấy. nó là cái duyên đấy con này là, là nó nói mình phải nói như như với anh anh đánh giá con này là cái đàn này mấy con là có thể nói là hoàn hảo và gần hoàn hảo gọi là xứng đáng là để mà nó là những cái để chờ đợi gọi là những cái hy vọng lớn về sau khi nó lớn lên này là có những con chó mà đẳng cấp mà nước ngoài nhìn vào là phải mê vì mình nuôi là đôi khi là mình nuôi là cả nhân giống nhưng mà mình nuôi vì mình thích nữa gọi đam mê mà cầm được một cái con chó đẹp một con chó này kia là mình sướng rồi chả cần biết cho được nuôi chỉ để tưới cây nhưng mà nuôi nó vẫn sướng đó sợ đấy bắt đầu đấy bắt đầu tí thần thái đấy xe máy người ta đi nguy hiểm quá nhỉ xe máy đi nguy hiểm quá cứ đi qua vù vù vù tí này né người nhìn cái lưng này đi bụng đi Đấy, chân người nhìn mà em sờ con chó nó chắc nịch nịch đúng không người con chó sờ nó chắc nịch mà nó đây đây là nó đang còn đang thiếu vận động chứ còn mà về vận động rồi thì nó nó mà phản đối cứ lỏng dây lỏng dây ra đấy kệ nó cứ lỏng dây nó cứ tụt mình cứ lỏng còn về nhà mà tập dắt dây này thì đơn giản lắm cứ dạ. đoạn đoạn nào đường vắng người thì cứ thả dây để kệ xác nó cho nó tự nó kéo dây nó đi theo mình rồi mà vì bọn này là nó quấn người nó bọn này nó quấn chủ là chủ đi đâu nó đã bám đít đấy rồi không cần dây rồi nhưng mà dây là để mình đảm bảo an toàn còn xe cộ này kia chứ còn chỗ mà không người thì thoải mái một chủ một chó thì thoải mái Sợ nói là rất hài lòng về sản phẩm ấy, nhưng mà đấy một đấy là cái mặt của nó thì là ưng rồi nhưng mà cái mặt nó là một phần của con chó thôi. mặt khung người tính cách và cả sức khỏe nữa nuôi một con chó mà nó khỏe nó nhàn người thôi cho vào đây à, uh, mọi người cho mọi người ngắm thì cho mọi người để đến lúc post video nên cho mọi người ngắm thế thôi chứ được ngắm kỹ nhất thì chỉ có chủ à chỉ có người nhân giống này là một này chủ chó là hai chủ chó ngắm suốt về sau ba là bạn của chủ bình thường <laughs> đến nhà chơi thì được ngắm thôi như thế là đàn này là ngày hôm nay là hai con về trước hai con về trước con đỏ và con nâu này nâu về Vĩnh Phúc đỏ thì ờ, vào Vũng Tàu là sáng nay là chủ đón ở ở thành phố Hồ Chí Minh rồi giờ chắc nó cũng về đến nhà rồi thằng đấy thì vất vả vì đi xa lại đi hai chặng còn thằng đen là về Buôn Ma Thuật nhưng mà thằng đen buôn mê thuật thì sẽ nhàn vì từ Hà Nội nó nó chạy thẳng buôn mê thuật luôn mà mà chủ đoán luôn được à, anh buôn ờ, mê thuật anh gửi xe à đâu gửi máy bay bay phát xuống sân bay luôn đúng rồi bay đến sân bay buôn mê thuật luôn quan trọng là chủ nó ở buôn mê thuật luôn dạ. chứ vũng tàu nó lại không có sân bay chứ nếu mà vũng tàu nó có sân bay thì cũng cho vào phát cho vào vũng tàu luôn thì con chó đỡ mệt phải đi xe về. ờ thì nó lại phải đi xe nhà nó lên rồi nó lại trở về hơi mất công mà mệt chó mà bay ờ, thành phố Hồ Chí Minh nó lại bay đêm 12 giờ đến 1 giờ đêm nó mới hạ cánh sân bay thành ra nếu đi đón đêm thì nó lại dở là về nó muộn quá ngày hôm sau mà làm việc thì làm kiểu gì nữa là ờ thì, thì phải chấp nhận thôi ờ, hơi mệt con chó tí nó nhìn nhận nhanh lắm con con con con cái kia em về ừ đấy anh như anh nói nó có chuẩn ông là con chó ấy, nó chỉ cần nó chỉ cần về nó chỉ cần một ngày thôi là nó đã có sự ưu tiên rõ nét rồi giữa ai là chủ nó và ai là người nhà nó nó có ưu tiên luôn rồi nó biết luôn rồi và nó nịnh chủ nó ngay quấn và nó nịnh ngay còn đây đây đây đây là còn chưa vác lên xe mà đã biết rồi chưa vác lên xe đã nhào đấy ra đấy ngồi rồi đây ẻ ẻ phải nói là tuyệt phẩm phải nói là nó là tuyệt phẩm đấy chứ không một cái nhìn nhận chung chứ cái này không phải là là là là, là, là ờ, mẹ hát con khen hay đâu nhá ờ, mẹ, okay.